Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là kênh uh, Tiếng Bóng Đá nha anh em Thì trong cái video lần này Tiếng sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em các trận đấu tại uh, tối ngày 16 tháng 4 uh, ờ, Cũng như là rạng sáng ngày 17 tháng 4 Thì trước hết trong cái video này Tiếng sẽ lên trước cho anh em hai cái trận đấu giữa West Ham với Arsenal Cũng như là trận đấu giữa Nottingham với MU nha anh em à, thì hai cái trận này được diễn ra vào tối ngày hôm nay đấy thì tiến sẽ nhận định uh, soi kèo cũng như đẩy lên mã kèo cho anh em tham khảo trước cái trận đấu tại ngoại hạng anh đó chính là trận đấu giữa west ham với arsenal được diễn ra vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay nhé à, còn cái trận nottingham với mu thì tiến sẽ lên nốt cho anh em ở cái video lần sau đó thì ok à, trước khi mà nói về cái trận đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua trước về cái tỷ lệ kèo mà cái đó đưa ra trước nha đây anh em hiện tại trên trang đã có rất nhiều mã kèo cho anh em chơi rồi đấy tiến sẽ cho anh em xem về cái mã kèo của trận đấu giữa West Ham với Arsenal thì hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo chấp của Arsenal trước West Ham lần lượt là Arsenal chấp 1 hòa này 1.25 0.75 và 1.5 cả trận đấy ở ngay trong hiệp 1 thì Arsenal cũng sẽ chấp cái thằng ờ, West Ham này với mức chấp là 0.25 và 0.5 à, ờ, còn cái mức tài xỉu của trận đấu này đó chính là 2.25 này 2.5 2.75 cùng với 3 hòa à, và ngay trong hiệp 1 thì cũng có mức chấp à, mức tài xỉu là một hòa cùng với 1.25 đấy thì hiện tại trên cái trang này anh em mà kết mã nào thì cũng phải hãy vào mà nói anh em cái việc mình chơi trên trang ấy, rất là chủ động luôn chứ không phải như là chơi bên ngoài qua thầu qua cò chỉ có một kèo hai kèo cho anh em lựa đâu đấy còn những anh em nào tiến cũng chia sẻ thẳng luôn muốn có một cái trang chơi trực tiếp như tiến đó thì anh em phải cần có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking anh em có thể chuyển ờ, vốn rút lãi trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo thì chỉ cần có một trong hai cái ờ, nền tảng đó thì anh em có thể đăng ký một cái trang chơi như là tiếng đó chỉ cần như thế thôi anh em cứ liên hệ trực tiếp cho tiếng đi số zalo 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ cho tiếng qua bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong cái video này đó thì mỗi video tiếng đều dán những cái thông tin mình dưới cái phần mô tả anh em đây tiếng sẽ cho anh em xem này chỉ cần ấn vô phòng mô tả thôi trong cái video anh em anh em đang xem luôn nhá à, Facebook cá nhân Telegram fanpage cùng với TikTok đó bốn cái đường link tiếng dán với phòng mô tả anh em ấn vào một trong bốn đường link này đó anh em thích liên hệ qua nền tảng nào thì ấn vào cái đường link ở đó còn nếu không biết liên hệ qua cái đường link chính thức ấy, thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo của tiến nhé vì hiện tại tiến đang bị giả mạo trên ờ, telegram khá là nhiều ấy đặc biệt là cái telegram đó tiến bị giả mạo rất nhiều luôn để tránh cái việc mà bị lừa lọc nên anh em cứ liên hệ trực tiếp vào những cái đường link này đó thì tiến cũng xin nhắc lại anh em thật sự cần nha thật sự cần có một cái trang chơi uy tín đó nếu như mà thật sự cần tin tưởng tiến có được số tài khoản, tài khoản ngân hàng có xài internet banking là chuyển khoản online đấy hoặc là có xài ví momo thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hỗ trợ và hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi đó cũng như cách đặt kèo vào kèo rồi cách bán kèo như thế nào đó cách sôi kèo rồi cách uh, xem tỷ lệ kèo này nọ cái kiểu nói chung là tiến sẽ hướng dẫn anh em từ a tới z hết đấy tiến chỉ hướng dẫn cho những anh, em nào ấy mà thật sự mà mà tin tưởng thôi nhá đó muốn có trang chơi tin tưởng thì cứ liên hệ còn nếu như mà sợ ấy có nhiều anh em nhắn tin tiếng hỏi là cái trang này thấy như vậy có nạp được lỡ rút không được rồi sao thì nói thẳng luôn là anh em đừng có liên hệ làm gì mất thời gian tiến không có rảnh mà ngồi giải thích với anh em và anh em chơi hay không tiến cũng trả được cái lợi lộc gì hết ok chưa Tiến chỉ muốn giúp đỡ anh em có một cái trang chơi như thế này đó cùng với việc là đưa anh em vào nhóm để cùng chơi cùng đồng hành với Tiến mà thôi đó thì cái nhóm của Tiến là hoàn toàn miễn phí luôn nhưng bắt buộc anh em phải chơi trên cái trang này tại vì tiếng cực ghét những thằng thầu cò anh em nó chơi nó ăn trên like ăn, ăn trên đầu anh em thôi ví dụ như kèo một hòa Arsenal này chấp một này ăn một 0.89 à, đi đúng không bên ngoài thầu cò nó vẫn đưa cho anh em mã chấp một này nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 hay 0.75 thôi anh em nghĩ đi anh em đá 10 triệu mà mất một like đi mắc 0.1 mắc 0.2 có phải mất hết một hai triệu không trong khi đó anh em thua thì nó lại được cái hoa hồng từ cái số thua của anh em nữa còn em thắng thì bị mắc like nó chả mắc mát gì hết chơi như vậy khác nào mà mà mà nuôi tụi nó khác nào chơi ngu đúng không nó thẳng là như thế đó nếu như anh em thật sự cần một cái trang chơi như thế này đủ điều kiện và tiếng nói cứ liên hệ ngay cho tiếng đó qua bốn nền tảng mà tiếng vừa nói dưới phần mô tả trong video bốn cái đường link đấy một trong bốn đường link đó hoặc là số zalo 0963 731 346 cứ liên hệ ngay đi Tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm luôn cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đấy và tiến cũng nhấn mạnh một điều luôn nhé sợ thì đừng có liên hệ nhé còn thật sự cần thì hãy liên hệ tiến không có thời gian để giải thích đâu nha anh em ok thì quay lại với cái ờ, tỷ lệ kèo hiện tại tiến sẽ cho anh em xem thêm một số ít mã kèo khác mà trên trang nó có chắc chắn bên ngoài thầu cò nó sẽ không có đâu anh em đây những mã kèo mà mà các làm mới luôn chắc chắn anh em sẽ kết trong trận đấu này thì cũng sẽ có thêm những mã kèo như là lẻ chẵn này hay là cả hai đội cùng ghi bàn chỉ một đội ghi bàn hay là không có bàn thắng nếu như anh em tự tin vào trận đấu giữa West Ham với Arsenal mà không có bàn thắng nào về tỷ số 0 không anh em vào mạnh cho tiếng mã kèo là không có bàn thắng anh em bỏ một củ ra anh em ăn được 13 củ tỷ lệ là một ăn 13 rất là cao đúng không đó nhiều mã kèo khác như là mã kèo cơ hội kép này nọ nè đó rồi đội nhà đội khách nói chung là rất nhiều mã kèo anh em anh em chỉ cần có một trang trên này thôi anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ sẽ chỉ cho anh em tiến sẽ nói rõ nội dung cũng như lên video hướng dẫn cho anh em cụ thể hơn ở trong nhóm ấy đó và tất nhiên là nhóm của tiến sẽ đẩy kèo hàng ngày đó đẩy kèo hàng ngày ở dưới phần mô tả trong xin lỗi anh em đẩy kèo hàng ngày ở ờ, ở cái trong cái nhóm ấy trong cái nhóm trước giờ bóng lăn ấy, những mã kèo nó chuẩn hơn khi mà tiến nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội cho nên anh em vào cái nhóm của tiến cũng rất là tiện nha vừa miễn phí lại vừa có kèo chơi cũng như được hướng dẫn có một cái trang chơi uy tín nhất thì còn gì bằng nữa đúng không anh em đó tiến chỉ giúp đỡ những ai cần thôi thì uh, trước khi mà tiến đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn trong trận đấu này anh em hãy cùng tiến phân tích nhận định về cái cặp đấu này trước nha đây anh em nhìn vào màn hình đi thì anh em sẽ thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội này West Ham sẽ ra sân với sơ đồ là 352 cái bộ đôi tiền đạo của cái thằng West Ham đó chính là uh, Antonio cùng với Bowen đấy uh, còn về đội khách Arsenal sẽ sẽ ra sân với sơ đồ là 4-3-3 cái bộ ba của Arsenal đó chính là uh, Martinelli cùng với uh, uh, Gabriel Jesus này đó cùng với Bukayo Saka thì uh, anh em thấy là gần đây cái đội hình của Arsenal thi đấu cực kỳ ăn ý với nhau cũng như là cái cái cái lối chơi của Arsenal đã đã nhường nhuyễn hơn rất là nhiều đúng không anh em đó cũng đã giúp cho cái đội bóng này phải đứng đầu đang đứng đầu cái bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đó còn về cái đội hình của West Ham dạo gần đây đây tiến sẽ nói sơ qua dạo gần đây West Ham thi đấu cũng rất là tốt anh em đó cái phong độ gần đây của West Ham cũng rất là tốt luôn và cái đội hình trẻ này của thằng West Ham ấy đó cái đội hình này là vừa kiểu như là có những cái cầu thủ mà cụ cầu thủ của uh, đội bóng đó cũng như là những cái cầu thủ trẻ tạo thêm nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ ở đội ở, ở cái câu lạc bộ West Ham này đó cũng đã giúp cho West Ham uh, thay mới đi cái bộ mặt mới của mình cái đội hình của mình ở cái mùa giải năm nay tuy không có một vị trí tốt trên bảng xếp hạng nhưng chắc chắn ở mùa giải sau West Ham sẽ ờ, càng ngày càng càng thi đấu và càng uh, chứng tỏ mình là một đội bóng ờ, có tầm ở cái giải đấu ngoại hạng Anh đúng không anh em đấy thì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi nên không có gì chắc chắn trong sơ đồ này hết nên tiến chỉ nói sơ qua cho anh em tham khảo thôi nha à, còn về cái đội hình chấn thương thì nhìn vào cái đội hình chấn thương anh em thấy này riêng có trường hợp của Kamaka của cái thằng West Ham là bị chấn thương thôi đó West Ham chỉ thiếu vắng mỗi cầu thủ này và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào còn về Arsenal thì vẫn đang thiếu vắng thiếu vắng đến bốn cầu thủ do đang bị chấn thương còn riêng trường hợp của cái thằng Enketia à, thì có thể ra sân ở trận đấu này do đang có cái dấu hiệu là nó hồi phục chấn thương anh em đấy thì anh em hãy cùng tiến đảo qua lại về cái bảng xếp hạng của hai đội bóng này Đấy thì Arsenal đang đứng đầu bảng xếp hạng ngoại Anh với 40 à, với 73 điểm nha anh em xin lỗi với 73 điểm sau 30 vòng đấu, 23 thắng 4 hòa và 3 thất bại, ghi được 72 bàn thắng để thủng lưới 29 lần. À, thì anh em nhìn xem Arsenal hiện tại đang hơn Man City với 6 à, điểm cách biệt đó với 6 điểm cách biệt nhưng uh, Man City vẫn còn thi đấu ít hơn kém hơn Arsenal một vòng đấu nếu như Man City thắng ở vòng sau thì hai đội bằng vòng với nhau Man City, Man City sẽ có được 70 điểm và chỉ kém cái thằng Arsenal này với 3 điểm cách biệt mà thôi thì nói chung cái cuộc đua ngoại hạng Anh hiện tại cũng đang rất là gắt luôn nha anh em nếu như Arsenal sẽ chỉ cần xảy chân một trận thôi chắc chắn bên em là Arsenal chỉ cần sẽ chân một trận thôi thì mọi điều nó hoàn toàn thay đổi trên cái bảng xếp hạng ngoại Anh có thể là mất luôn cái ngôi vô địch tại cái giải đấu này nếu như Arsenal không làm tốt ở những trận đấu tiếp theo đặc biệt là trận đối đầu với West Ham đêm nay đúng không anh em bên em nhìn kỹ xem thì cái hiệu số bàn thắng của Man City đang dương nhiều hơn đúng không ghi được nhiều bàn hơn cũng như thủng lưới ít hơn với Arsenal cho nên chỉ cần hai đội bằng điểm chắc chắn Man City nó sẽ đứng trên Arsenal về cái hiệu số bàn thắng đó thì nói chung Arsenal cần phải uh, thi đấu tập trung hơn từ cái vòng đấu này trở đi đó để tích lũy những cái điểm số mà nó quan trọng nhất có thể nó cụ thể là phải toàn thắng trong những trận đấu còn lại thì mới có thể nuôi hy vọng cái ngôi vô địch của mình tại giải Ngoại Anh đấy còn về cái thằng West Ham thì sao West Ham thì nó đang có được 30 điểm sau 29 vòng đấu nhìn chung thì West Ham vẫn đang có một vị trí khá là nguy hiểm tại bảng xếp hạng ngoại Anh khi mà nó chỉ hơn cái bảng nhóm thứ gớt hạng gần nhất là vị trí thứ 18 là Nottingham Forest với 3 điểm cách biệt mà thôi một cái điểm số không hề an toàn đó tuy là kém nhau đến ờ, hơn West Ham hơn cái nhóm gớt hạng đến 5 bậc trên bảng xếp hạng nhưng với chỉ 3 điểm hơn 3 điểm cách biệt thì chắc chắn là mọi điều uh, tệ hơn có thể đến với West Ham thậm chí là một cái sức gớt hạng mùa giải năm nay cũng có thể đến với West Ham nếu như đội bóng này uh, không làm tốt vào những trận đấu còn lại đúng không đấy thì những với như những gì tiến đã phân tích West Ham dạo gần đây đã thi đấu có tiến triển hơn rất là nhiều cái đội hình nó cũng đồng đều hơn chắc chắn là trận đấu đầu này sẽ rất là là khó khăn dành cho Arsenal chứ không phải là à, cách biệt nhau đến 14 mặt trên bảng xếp hạng thì West Ham không có cửa thắng Arsenal đâu anh em bóng đá mà không biết được gì bất ngờ đâu nhá đó nên anh em hãy nhớ xem hết những gì mà tiến phân tích trong cái video này đó trước khi mà đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó ok nó hợp lý nhất đó thì anh em hãy cùng tiến xem qua thêm về cái tỷ lệ kèo của hai thằng này nhá đây anh em thì hiện tại thằng West Ham nó phải nhận là ba thất bại này ba thất bại và bốn bàn thắng ờ, ba 3 thất bại, bốn chiến thắng và hai trận hòa ở chín vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó riêng cái trận đấu với Man City thì à, đã bị hoãn lại nha anh em chưa có biết ngày đá lại đấy thì nhìn chung nhìn chung cái phong độ của West Ham cũng tương đối tốt ở cái dạo gần đây đó thì uh, trừ hai cái trận thua trước đó thì ở ở uh, ờ, 7 vòng đấu gần nhất nó chỉ nhận duy nhất một cái thất bại với tỷ số là một năm trước Newcastle mà thôi đó còn lại là có đến 3 chiến thắng đó, 4 chiến thắng nha anh em còn lại là đến 4 chiến thắng và hai trận hòa và thêm một việc nữa là West Ham cũng vừa trải qua cái trận uh, uh, lượt đi tại cái cúp C3 đó lượt đi tại cái cúp C3 giải tứ kết nha em trận tứ kết uh, cúp C3 châu Âu thì trên sân nhà của Gen West Ham đã bị cầm hòa đó West Ham đã bị cầm hòa với tỷ số là một điều nhưng chắc chắn khi mà trở lại trận lượt về trên sân nhà của West Ham thì mọi điều khó khăn sẽ đến với cái cái cái đội Gen này đó đến với thằng Gen này vì West Ham trên sân nhà thi đấu, thi đấu rất là mạnh anh em với thêm một việc nữa thêm một việc nữa là West Ham anh em nên nhớ nhé West Ham là một câu câu lạc bộ đến từ uh, uh, Vương quốc Anh đúng không? Đến từ uh, giải ngoại Anh nên chắc chắn là các câu câu lạc bộ đến từ giải Bỉ nó sẽ không thể cạnh tranh nổi với với với uh, uh, những ông lớn từ nước Anh đây mà. Đặc biệt đó là cái thằng West Ham này, tuy nó chỉ là một cái câu, câu lạc bộ mà có truyền thống đi, có truyền thống và tầm trung ở nước Anh mà thôi, nhưng với cái lối chơi của nó cũng cực kỳ khó chịu nên khi mà quay trở lại sân nhà chắc chắn Gen sẽ không có được một cái cơ hội nào có thể giành chiến thắng trước West Ham anh em. Tiến tự tin là như thế. Đấy. Cho nên mọi điều chắc chắn là West Ham nó sẽ tập trung nhiều hơn vào cái trận đấu này với Arsenal đó nó sẽ tập trung toàn lực vào cái trận đấu này đó trước khi mà suy nghĩ đến cái trận lượt về giành chiến thắng tiến vào bán kết trước cái thằng Gen ở cúp C3 châu Âu thì chắc chắn là thằng West Ham này nó phải làm tốt trước Arsenal vào đêm nay đó ít nhất là phải có được một điểm trước Arsenal đúng không anh em lợi thế sân nhà mà với cái phong độ đang đi lên nữa chắc chắn là West Ham sẽ làm được ờ, một cái điều gì đó trước Arsenal để cho cái bậc cục diện của bảng xếp hạng ngoại Anh nó thay đổi và nó hấp dẫn hơn đấy còn về đội khách Arsenal thì sao Arsenal thì nó cũng đang có phong độ phải nói là cực tốt luôn nó chưa nhận thất bại trận nào ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó tổng cộng là nó đã có được 7 chiến thắng và ba hòa cái trận uh, trận Sporting này cũng là trận hòa một đều nhé anh em nhưng mà Arsenal bị loại khỏi cái giải đấu này do thua trên chấm penalty đấy nhưng mà về chính thức thì à, trận đấu chính thức thì Arsenal vẫn hòa chứ không có nhận thất bại trong trận đấu chính thức chứ Potin đó thì mới đây nhất ở 3 vòng đấu gần nhất tại ngoại hạng Anh thì Arsenal đã có liên tiếp là hai chiến thắng cùng tỷ số 4-1 trước Crystal Palace cùng với Leeds và mới đây mới đây trên sân khách thì Arsenal đã à, bị Liverpool đó trên sân nhà của Liverpool thì đã bị lữ đồng đỏ cầm hòa với cái tỷ số hai đều đáng tiếc nếu như nếu như mà cái thằng Arsenal mà thắng trận này thì chắc chắn cái cơ hội mà lên ngôi vô địch của Arsenal sẽ cao hơn rất là nhiều đúng không anh em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 đó hai thắng một hòa và một thất bại ở bốn trận sân nhà gần nhất một phong độ cũng khá là ổn dành cho West Ham còn về đội khách Arsenal thì sao Arsenal thì nó bất bại liên tiếp 5 trận làm khách gần nhất đó với ba chiến thắng hai hòa thì cái phong độ tiếng đã nói từ đầu rồi phong độ của Arsenal cực kỳ tốt luôn nhưng khi mà đối đầu với West Ham trên sân nhà chắc chắn cũng là một cái điều gì đó rất là khó đối với Arsenal chứ không có dễ ăn cái thằng West Ham này đâu đấy cho nên trận đấu này anh em nên cân nhắc trước khi mà đầu tư vào cái cửa trên nha anh em tiếng nói thẳng là có nhiều anh em đầu tư vào cái cửa trên Arsenal trận đấu này lắm nhưng với những gì tiến đã phân tích đó Tiến chỉ phân tích mới chừng 60% của trận đấu này thôi Nhưng Tiến vẫn có một cái phần nào đó nghiêng về phía West Ham ở trận đấu này hơn Đó và Tiến tin cái cục diện ngoại hạng Anh nó sẽ thay đổi nhiều hơn Sau khi mà cái trận đấu này kết thúc Đó, thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm về cái tỷ lệ à, à, lịch sử đối đầu của hai đội này đã từng gặp nhau thì ở bốn vòng gặp nhau gần nhất đối đầu nhau gần nhất thì Arsenal nó đã có đến 3 trận thắng liên tiếp và trước đó là một trận hòa với tỷ số 3 đều thì ba trận thắng của West Ham là trận thắng 2-0 này đó trận thắng ờ, của Arsenal là trận thắng 2-0 trước West Ham này à, rồi 2-1 trước West Ham này là hai cái trận thắng ở trận lượt đi lượt về tại giải Ngoại hạng Anh ở mùa trước đó thắng cả hai lượt trận luôn và tại lượt trận ờ, lượt đi ở giải Ngoại hạng Anh mùa này thì Arsenal trên sân nhà cũng đã hủy diệt West Ham với tỷ số là 3-1 nhưng chắc chắn với cái uh, À, số điểm cần có của West Ham ở cái thời điểm hiện tại để tiếp tục cái cuộc đua chủ hạng của mình cũng như cái điểm số của Arsenal cần có để tiếp tục nuôi cái hy vọng mà bảo vệ cái ngôi vô địch của mình ở mùa giải năm nay chắc chắn cuộc đấu này sẽ cực kỳ hấp dẫn luôn nha anh em cho nên à, anh em hãy cùng tiến xem thêm một cái thông số một cái thông số về cái lịch sử đối đầu của hai đội trước khi mà đưa ra cái sự lựa chọn hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư nhé đây anh em anh em à, nhìn vào cái thông số này thì tiến đã có những cái à, mã cho anh em có thể đầu tư trước tiên anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã là cả hai đội ghi bàn trong cái trận đấu này thì tiến theo cái linh cảm của tiến theo những gì tiến đã nhận định nhận định ấy tiến hiểu biết âm hiểu về hai đội bóng này chắc chắn là tiến tin là 80 phần trăm cái trận đấu này arsenal sẽ bị đâm thủng lưới bởi west ham cho nên tiến có một cái uh, uh, niềm tin để anh em có thể vào cái mã kèo là cả hai đội cùng ghi bàn trong trận đấu này cũng như ở 4 trên 5 trận đấu đầu gần nhất thì cả hai đội đều có thể ghi bàn vào lưới đối phương đó và trong 4 trên 5 trận đỏ thì đều có từ 3 bàn thắng trở lên với những cái thông số này thôi tiến đã chốt cho anh em đó chính là mã kèo tài à, ở, trận đấu này cũng như là mã cả đội cùng ghi bàn không phải nhìn vào những thông số mà tiến cho anh em đâu nhá mà tiến nhận định trước đó tiến đã kết với hai cái mã kèo này rồi đó và thêm một việc nữa với những cái thông số này thì thì càng khiến cho tiến có thể uh, kêu anh em kêu gọi anh em đầu tư thêm vào cái mã kèo này đó còn bên cạnh đó thì sao bên cạnh đó anh em có thể đầu tư cho tiến vào cái mã kèo là xỉu thẻ 4.5 trong cái cuộc đối đầu này khi mà ở 9 trên 9 trận đụng độ nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ đó nhận rất ít thẻ phạt từ trọng tài đó theo cái thông số là 100% ở 9 trên 9 trận gần nhất đều có dưới 4.5 thẻ bỏ dưới 4.5 anh em có thể đầu tư cho tiếng vào mã xỉu thẻ nha Ok thì với những gì Tiến đã phân tích Tiến cũng sẽ chốt luôn cho anh em các mã kèo như sau Đây anh em Đầu tiên mã kèo thứ nhất là anh em vào mạnh cho Tiến là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn Đấy anh em muốn vào được cái mã kèo cả đội cùng địa bàn bắt buộc anh em phải có một cái trang chơi như tiếng ok chưa đó anh em chỉ cần vào kè anh em tìm kiếm ngay cái mục mà à, đây anh em cả hai một không đội ghi bàn này cả hai đội ghi bàn cả một đội ghi bàn hoặc là không có đội ghi, nào ghi bàn anh em muốn chọn vào mã cả hai đội ghi bàn anh em chỉ cần ấn vào mã cả số cả hai này đó anh em điền số vòng cược ra xong bấm đặt cược là mình sẽ cược đi cái mã kèo này ok cho anh em thì đầu tiên tiến sẽ đầu tư tiến sẽ chọn cái mã kèo đó chính là cả hai đội ghi bàn nhé thứ hai tiếp theo tiếp theo là tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã kèo trận đấu này đó chính là mã kèo tài tài 2.5 cả trận đấy anh em có thể đầu tư mạnh cho tiến vào cái mã tài kèo à, tài 2.5 này nhé anh em đây tiến sẽ chốt cho anh em vào tài 2.5 ft đó hai cái mã kèo này tiến phải nói là cực kỳ tớ kết cực kỳ kết ở trận đấu này luôn đó tuy tuy là là là Arsenal mạnh hơn cái thằng West Ham rất là nhiều ở cái vòng đấu này nhưng tiến tin với cái tỷ lệ kèo hiện tại thì West Ham rất khó để thua cái kèo được chấp một trước Arsenal một cái kèo chấp khá là cao đúng không đó cho nên Tiến sẽ cho anh em vào thêm một cái mã kèo đó chính là mã kèo West Ham được chấp 1.25 đấy anh em vào mạnh cho Tiến nè 1.25 cùng với mã tài 2.5 ok cho anh em nếu như mà trận đấu này Arsenal giành giành tỷ số thắng 2-1 đi anh em vẫn có được một cái uh, uh, ăn được nửa mâm đúng không anh em vẫn ăn được nửa mâm cái mã kèo mà được chấp 1.75 ấy cùng với cái việc anh em hấp luôn cái mã kèo tài chơi như vậy quá lợi đúng không anh em không có việc gì anh em không đầu tư cho tiếng vào mã kèo Arsenal Arsenal à, à, xin lỗi anh em à, không có việc gì mà anh em không thể đầu tư cho tiếng vào cái mã kèo là West Ham được chấp 1.25 hết cả đấy cho nên tiến sẽ chốt lại cho anh em thêm một cái mã kèo nữa Arsenal uh, West Ham cộng 1.25 FT đấy ft này là viết tắt của cái từ là cả chặn nha anh em ft là cả chặn còn ht là là ở ngay trong hiệp 1 đấy anh em nên nhớ nha chốt lại ba kèo tiếng cho anh em ngày hôm nay anh em học mã trùng ý anh em vào còn không thì có thể đánh ngược lại hoặc xem như là tham khảo thôi đầu tiên cả hai đội cùng ghi bàn thứ hai tài 2.5 cả chặn thứ ba West Ham được chấp 1.25 cả chặn ok đây là ba ba cái mã kèo mà tiến cho anh em vào cái uh, ngày hôm nay thì những anh em nào mà hợp ý trùng máu thì vào nhé còn không thì có thể đánh ngược lại hoặc là xem tham khảo thôi à, và tiến cũng xin nhắc lại những ai muốn có một cái trang chơi như thế này đó tin tưởng tin tưởng tiến muốn tiến hướng dẫn có một cái sân chơi như tiến muốn vào cái nhóm để cùng hành những cái mã kèo mà tiến đẩy lên cho anh em tham khảo ấy thì anh em bắt buộc phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking là chuyển khoản online ấy, hoặc là có xài ví momo đó anh em đáp ứng được cái đó thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em tạo một cái sân chơi tạo một cái trang chơi cách vào kèo cách đặt kèo như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho các anh em nhé nhưng anh em nên nhớ chỉ cần anh em cần anh em tin tưởng tiến mới uh, hỗ trợ nhé còn nếu như mà sợ ấy sợ mà sợ bị lừa chứ đừng có nhắn tin mà hỏi tiếng là tiếng ơi cái trang này nạp vào có rút được không em người này nọ cái kiểu thì tốt nhất là né ra tiếng không có cần anh em hỏi làm gì đâu anh em sợ thì đừng có chơi đúng không mình cần mình uh, uh, tin tưởng thì tiếng giúp đỡ thì anh em chơi thôi còn sợ quá đừng chơi liên hệ nhau mất thời gian thôi đấy còn cái hình hình thức mà để liên hệ với tiến thì số zalo 0963 ở dưới màn hình trong cái góc video này còn không thì anh em có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng khác ở cái phần mô tả trong video ấy đây tiến cho anh em xem phần mô tả trong video nha anh em nhớ nhé Facebook cá nhân Telegram fanpage cùng với TikTok anh em thích nền tảng nào anh em có xài nền tảng nào cứ liên hệ trực tiếp bấm vào cái đường link trong nền tảng đó đó còn nếu không biết cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo đi chứ đừng có lên Telegram mà tìm cái kênh tên uh, kèo bóng cao tiếng nữa hiện tại á, trên cái kênh telegram của tiến bị giả mạo rất là nhiều đó năm sáu thằng nó đang giả mạo tiếng nó, nó đi lừa đảo anh em á nó lừa tiền anh em nói thẳng là như thế cho nên anh em hãy cân nhắc cẩn thận trước khi mà tìm tới tiếng nha tìm tiếng thì cứ nên điện trực tiếp cho tiếng đó đó cứ tìm ra được cái cái thông tin cứ điện trực tiếp xác minh đi cái giọng của tiếng trong youtube với cái giọng ở ngoài đó lúc đó thì anh em hả hả à, hả, hả, hả tin tưởng cũng như là là à, nghe theo tiếng làm chỉ dẫn để anh em có một cái sân chơi ok chưa thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nhé anh em nếu như mà anh em thấy nhận định của tiến hay yêu quý tiến ấy thì hãy để lại cho tiến một like trong cái video này và đừng có quên là bình luận cái tỷ số cuối cùng của cái trận đấu giữa cái thằng à, West Ham với Arsenal tiến sẽ dành tặng cho anh anh em 500k cho những người anh em nào mà bình luận sớm nhất và nhanh nhất chuẩn nhất trong cái à, mã kèo tỷ số trong cái trận đấu này đó và anh em cũng đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh đó ấn nút đăng ký theo dõi kênh uh, tiếng sâu kèo nhé anh em cũng như là kênh tiếng bóng đá luôn nhá ok tiếng chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc cho anh em và gia đình cho anh em của anh em có thật nhiều sức khỏe nhé